Thank you. ta nói là bá nha tử kỳ thấy không bá nha tử kỳ nó có tôi xem làm đức chế đần đó <laughs> đó